vậy cái lợi ích của việc đọc sách là gì các anh chị thứ nhất sách là kho tàng tri thức của con người có đúng không anh chị đọc sách là cách mà chúng ta đang đi giao tiếp với những cái bộ óc tuyệt vời nhất trên thế giới có phải không anh chị mỗi cuốn sách là một người thầy đúng không ạ à? và chúng ta việc học người thầy đó là thông qua việc đọc chính cuốn sách đó và trong khi đọc chúng ta đang giao tiếp và nghe những lời giáo huấn của cái người thầy đó và cái việc đọc sách sẽ giúp chúng ta gia tăng được cái trí tuệ lên cái lợi ích tiếp theo là gì anh chị giúp cho chúng ta làm sao ạ à? nâng cao được kiến thức có phải không anh chị nếu như chúng ta muốn biết về kiến thức nào đó thì bắt buộc là chúng ta phải đọc sách phải đọc về thông tin đó nó sẽ giúp chúng ta gia tăng được cái kiến thức của mình cái thứ hai giúp cho chúng ta có một cái tư duy sắc bén và cái thứ ba hùng lấy bạc long cũng nói rất là đúng đó là gì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái ngôn từ mở rộng nha các anh chị nha là khả năng lý luận và viết sách của chúng ta khả năng viết lách của chúng ta nó sẽ tốt hơn bởi vì sao tại vì kim có nói rồi có input thì sẽ có output việc của chúng ta là phải hấp thụ kiến thức vào bên trong input vô chúng ta phải nạp vô thì chúng ta mới có cái đi ra đúng không các anh chị đúng không chúng ta phải có vô thì mới có ra bởi vậy khi mà chúng ta đọc sách nhiều thì ngôn từ của chúng ta cái vốn từ vựng của chúng ta nó sẽ rất là phong phú và khi nói về vấn đề gì chúng ta đều có khả năng lý giải nó một cách rất tốt ngôn từ đó từ trong tư duy từ sách mà ra rồi đọc sách sẽ gia tăng được cái trí nhớ cho chúng ta đúng không anh chị nó là một trong những phương pháp để giúp chúng ta gia tăng được cái trí nhớ của mình còn những người mà họ không đọc sách đó anh chị ạ à, họ lười suy nghĩ thì cái trí nhớ cái bộ não siêu máy tính này không được sử dụng nhiều thì nó sẽ bị đơ còn nếu như ngày nào chúng ta cũng đọc sách chúng ta cũng phân tích cũng tư duy thì tự nhiên là cái não bộ của chúng ta nó rất là nhanh nhạy cái thứ năm là gia tăng về tuổi thọ bao nhiêu trong số anh chị muốn gia tăng tuổi thọ không qua việc đọc sách à và có một cái nghiên cứu là chỉ cần đọc sách mỗi ngày 30 phút thôi thì giúp chúng ta gia tăng được tuổi thọ lên 2 đến 3 tuổi mà nếu như sao nếu như chúng ta làm sao các anh chị nếu như chúng ta bây giờ nếu như chúng ta đọc một tiếng luôn đi thì chắc chúng ta sẽ gia tăng lên được 4 đến 5 tuổi nha và nếu như nếu mà đọc hai tiếng thì chắc có lẽ chúng ta gia tăng lên được mười mấy tuổi rồi đây là một cái thói quen tốt nha anh chị đọc sách là một thói quen tốt và người ta thường hay nói cái tương lai của chúng ta nó sẽ quyết định vào 2 giờ sau 8 giờ tối các anh chị có hiểu không có nghĩa là 2 giờ sau 8 giờ tối có nghĩa là từ 8 giờ cho đến 10 giờ đó là khung gian khung thời gian vàng để chúng ta phát triển dùng cái khoảng thời gian á, quý báu 8 giờ tối để làm gì xem tivi xem điện thoại giải trí nhưng những người nào mà họ hướng đến việc tương lai họ sẽ dành thời gian đó ra để học tập phát triển bản thân để đọc sách thì đó là một cái thói quen rất tốt cái nữa là nó có khả năng gia tăng được cái sức tập trung của chúng ta có phải đọc sách là chúng ta phải tập trung rất là cao độ không anh chị thì chúng ta mới có thể thấm và hiểu được những ý tưởng ở trong đó và nếu mà chúng ta đang bị phân tâm sao nhán thì làm sao chúng ta có thể đọc sách được và đọc sách nó còn hoàn thiện được nhân cách cho chúng ta nha các anh chị khi mà chúng ta đọc những cái dòng sách như là đắc nhân tâm những cuốn sách về gọi là uh, À, đắc nhân tâm à, rồi cuốn sách à, gọi là của ông Jack Canfield về gọi là chicken soup á cái cuốn sách à, về à, chicken soup nó là gì ta về à, giống như kiểu gieo hạt đó các anh chị tâm hồn á thì nhấn cuốn sách này nó sẽ giúp chúng ta cải thiện về nhân cách Đúng anh chị rèn luyện cho chúng ta tôi luyện về nhân cách cho chúng ta về đạo đức rồi cái thứ chín nó sẽ rèn luyện cho chúng ta tính kiên nhẫn và bền bỉ các anh chị có đồng ý không ạ à? một người mà đọc sách đó yêu cầu cái tính kiên nhẫn của họ rất cao bởi vì họ phải tập trung trong vòng một tiếng 2 tiếng 3 tiếng và đọc trong một cái lộ trình cuốn sách đó là 200 trang 300 trang thì người này đọc xong một cuốn sách thì nó sẽ luyện cho anh ta cái tính cách kiên nhẫn kiên trì và đây là một trong những tính cách quý của những người thành công rồi cái cuối cùng đọc sách cũng là một trong những con đường nhanh để giúp chúng ta đến với thành công các anh chị ạ à.